nên là phải thô đấy lát là đẹp luôn cái này rất đẹp đấy nhưng mà xem cái thái mịn xem có nát vâng. không thái thái mịn nhuyễn luôn bác bác bác bác xem cách thay đổi dây cu loa nó dễ thôi tháo cái ống sau là bác ờ, ấy lại là nó đổi dây cu loa luôn À, thế là đẩy lên, đẩy lên cái là trùng dây cu loa ra là mình thay dây mới rồi. Đổi dây mới vào. Đấy. khóa ốc lại thôi cái ờ, cái củ này được ký rưỡi ký rưỡi không ký ký hai à, hai thì nó phải không quay nhanh hơn không vòng cua nó giống nhau chẳng qua lực kẹp thì đây là chức năng thái mịn này đẹp rồi. Nó không nát quá. đây là bác uh, trộn cám vào ấy. Vâng. Đấy, chung với cái này luôn. Trộn cám này là nó nó đồng dính. Là ăn siêu ờ, sạch luôn. Cái, cái máy đây thì sau đây chúng tôi ờ, tiến hành test máy thay chuối hai chức năng với motor một kỳ rưỡi thì đây là chức năng thái thô của máy này đấy uli tầng trên thái thô đấy, một cây chuối khá là dài đấy vào đấy thái thô nó bắn trực tiếp ra ngoài áo luôn chỉnh cái hướng này thì nó sẽ bắn ra xa hơn quá là ngược lại ngược lại anh tuấn không đó lại hỗ trợ tuần tí đấy ra khóa cái miệng nó, nó đứng thẳng lên thì nó bắn xa hơn đấy đấy rất là tiện đây thì và có sẵn ao ở đây thì uh, ờ, sẽ bắn trực tiếp ra cho cá ăn luôn Đấy. các bạn thấy không một cái chuối nó dài hơn 2 mét nó thái rất là nhanh rất là đẹp luôn đấy các bạn để thấy đấy, những lát chuối rất là đều đấy. Được rồi thì ờ, đây chúng tôi ờ, sẽ tiến hành test thái mịn cho bà con đấy, trước mắt là chúng ta sẽ ngắt dòng điện đi và để bắt đầu điều chỉnh cái à, tầng bu ly đây là sau này sẽ con ốc như này này Đấy, chúng ta mở ra Đấy thì bà con ở nhà à, một mình cũng có thể à, thay đổi được chức năng của máy Đấy, tháo ra chúng ta tiến hành đẩy cái đẩy cái đấy cái đế lên đẩy đế lên và thay bu ly xuống tầng được rồi đấy thì bắt tiến hành khóa lại đấy, tiến hành rất là đơn giản thôi bây giờ thì cần đổi bu ly xuống tầng dưới này đổi dây cu loa xuống đấy, rồi tiến hành khóa lại căng dây cu loa lên đấy, chức năng của nó là vừa giữ vừa căng những là khóa càng chặt thì nó sẽ dây cu loa sẽ càng căng đây sẽ tiếp, tiếp tục ờ, tiến hành chức năng thái mịn này tiếp tục là cái chuối dài 2 mét bỏ vào nước sơ đấy, chuối bắn ra xa bạn quá chặt nó lại thì trong quá trình ờ, máy hoạt động thì do cái nền nó không được đấy nên nó hơi bị rung máy thái trứng hai chức năng chức năng vừa thái mịn vừa thái lạc thái thô đấy nó để bán trực tiếp ra ngoài ao luôn để rất là tiện lợi cho những bà con nuôi cá cũng như là nuôi trang trại chuồng trại thì à, sẽ đến tiếp chuồng này bán trực tiếp vào trong ấy luôn trong chuồng luôn đấy thì à, bà con có nhu cầu mua máy thái chuối Thịnh Thành thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh thì chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển Na xóm Bảng Thái Diệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết biết thêm thông tin cho các bạn rất nhiều